Xin chào tất cả mọi người à, Phước Sửu đang có mặt tại à, giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Hữu Thọ Và sau đây thì à, Phước Sửu cùng với mọi người à, đi đến à, một cái khu dân cư khá đẹp Và một gọi là cái quần thể à, những khu dân cư gần đến cả ngàn hecta Và trong đó có một cái dự án mà Phước Sửu đang muốn giới thiệu à, đến mọi người Đó là Selecta City thì uh, trong cụm uh, Selecta City này có Selecta hay Selecta Ray và Selecta Gold và trong đó có uh, một số gọi là Shop House Avenue ngoài ra thì cái bên còn có căn hộ uh, và Shop House nhà phố biệt thự của ừ, tập đoàn chủ đầu tư là GS Hàn Quốc rồi dự án mang tên là GS Metro City và hôm nay thì Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị à, về cái dự án Select, Selecta hay thì à, như mọi người nhìn thấy thì à, dọc theo cung đường Phạm à, à, dọc theo cung đường à, Nguyễn Hữu Thọ này thì trải dài khá nhiều cái căn hộ à, từ là thấp ừ, trung bình và đến là trung cấp nhưng mà chưa có một căn hộ nào gọi là cao cấp à, thì à, sắp tới thì Capoland sẽ à, cho ra mắt cái dòng căn hộ cực kỳ cao cấp là Selecta Hay và được à, gọi là nơi về nhà về với chốn bình yên nha cả nhà thì à, căn hộ Selecta Hay này thuộc à, chủ, à, chủ đầu tư là Capoland là một công ty con thuộc sở hữu toàn cầu thì à, công ty này à, đa quốc gia và đến từ à, Singapore nha quý anh chị và ở đây thì à, chủ đầu tư này gọi là nổi tiếng về à, thiết kế à, cảnh quan và hợp tác với à, ông này ông để cho ra rất là nhiều sản phẩm căn hộ có giá trị như ở bên quận 2 Thủ Đức hiện tại thì có Estella Hay nè rồi BAM nè rồi một số cái sản phẩm và có một căn hộ rất là đẹp và đối diện với lại trung tâm quận Thủ Thiêm Thủ Thiêm đối diện về quận 1 cũng do capital land làm chủ đầu tư luôn thì à, hôm nay thì mình sẽ tổng quan về à, Selecta hay Selecta hay thì có khoảng là 2,15 à, hecta và có khoảng 4 lốc và tổng quy mô căn hộ là 752 căn hộ và trong đó số lượng à, tầng đó là khoảng là 20 tầng thôi ở đây gọi là căn hộ cao cấp thì nó không bao giờ là nó cao tầng nha quý anh chị nên là là một cái cơ hội để mình sở hữu những căn hộ gọi là cao cấp tại uh, cái thành phố Nam Sài Gòn sắp trong tương lai bởi vì ở đây thì đa số tất cả những căn hộ ở đây là tầm tầm thấp và tầm trung thôi chưa có căn hộ cao cấp thì sắp tới Celeta hay sẽ là một trong những cái căn hộ à, cao cấp à, tại khu vực này và trước mặt của Phước Sửu là chủ đầu tư đã quay tôn hết rồi à, đây là sẽ là căn hộ Selector Gold là đây là cái phân khu thứ ba mà cái Capital Land à, sẽ à, bán trong thời à, gian sắp tới đây đây là cái nơi mà phước sự quay tôn à, phước sự quay cái chỗ mà quay tôn mà chủ đầu tư đã à, đã rào lại rồi nha thì à, bây giờ mình di chuyển xuống một tí xíu nữa thì mình gặp và selecta rai và selecta hay thì à, selecta rai thì à, trước mặt như mọi người đây nè thì à, có rất là nhiều cần cẩu và xe thi công thì ở đây thì chủ đầu tư đã làm hoàn thành xong phần móng rồi quý chị ạ à, thì khoảng trong hết ờ, đầu quý 2 này sẽ là hoàn thành xong phần móng và cho những khách hàng ký hợp đồng gọi là đặt cọc và ừ, có hợp đồng đầy đủ để cho quý anh chị gọi là chuyển thành hợp đồng mua bán ha bây giờ hợp đồng đặt cọc rồi đây hợp đồng mua bán và đây cái vị trí của select ờ, ride đây cả nhà nha à, một cái vị trí khá đẹp và sau cái vị trí của select ride thì đến là vị trí của Selecta hay mà căn hộ à, Phước Sửu đang à, muốn nói đến anh quý chị đây vừa qua cây cầu để rẽ phải vào khu dân cư Thái Sơn là khu căn hộ Selecta Right à Selecta hay ha thì à, ở đây thì có khá nhiều cái tiện ích mà trong cái cụm Selecta hay này à, được giới thiệu đến quý anh chị đó là hồ bơi Olympic là 63 m nè rồi khu phức hợp thể thao dưới nước đến 2000 500m và dự kiến đây là một cái khu gọi là thể dục thể thao và hồ bơi à, tràn bờ à, lớn nhất à, của khu Nam này luôn rồi có khu rừng kỳ thú nè sân tập dưỡng sinh nè phối cảnh quan và thác nước tiểu cảnh à, đặc biệt là có rất là nhiều hệ thống cây thấp tầng dọc theo cái khu dân cư và như mọi người nhìn thấy phía bên mặt phía phải của à, Phước Sửu đó là Celesta Avenue là tổ hợp à, những cái căn shop house À, của chủ đầu tư Capoland đây thì sau này dọc theo đây là một cái dãy shop hồng mặt tiền bên ngoài và mặt tiền bên trong và chủ đầu tư đã bán gần hết giỏ hàng sản phẩm rồi ha và bây giờ là chủ đầu tư đang đưa vào để là thăm dò móng cọc và để bắt đầu uh, về việc uh, xây dựng uh, của cái Selecta Avenue này à, một cái khu dân cư gọi là tổ hợp và khá đẹp à, đi từ dọc theo từ à, vùng 7 sang à, nhà bè thì à, khu dân cư này chiếm diện tích khá lớn và sau Selecta City này thì à, đến dự án Zyget Nhà Bè đây à, dọc theo à, cái tuyến đường à, Nguyễn Hữu Thọ thì có những cái shop house 7 x 18 một trệt ba lầu sân thượng ở đây thì à, quý cư dân à, quý cư dân đã nhận nhà rồi bây giờ là đưa vào chuẩn bị đưa vào hoàn thiện và bắt đầu là để à, sử dụng và để ở luôn nên nó là cái khu này à, sắp tới là xa sẽ rất là uh, sầm uất nha kinh doanh mua bán rất là tuyệt vời bởi vì ngoài con đường Nguyễn Hữu Thọ thì chủ đầu tư làm thêm một con đường à, vào bên trong này à, xe à, qua lại lưu thông cực kỳ thoải mái nên nó là sẽ à, là một nơi khá đẹp và đối với khu Nam Sài Gòn. Rồi để có nhiều thông tin hơn nữa về những cái, cái à, thông tin về sắp tới à, về cái căn hộ Selecta Rai, Selecta hay mà Phước Sửu đang chuẩn bị chào bán cho quý anh chị thì quý anh chị à, inbox ngay cho Phước Sửu số hotline bên dưới để Phước Sửu sẽ cập nhật nhiều thông tin hơn nữa về à, dự án và thông tin về cái căn hộ Selecta hay đến quý anh chị và để quý anh chị lựa chọn đây là một cái sản phẩm à, đầu tư sinh lợi cực kỳ hấp dẫn nhất tại khu Nam hiện tại nha rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà